đây là một cây mai xù nha đó. cái này hoành nó bao nhiêu uh, ờ, cậu không cái cây mai xù này hoành nó nhiêu ạ à? sáu lòng đó cái này có to lắm à nè xù lên hết trơn nè quay cho bạn xem nha đó Ồ, cái này mà nó có có tàn nó có tàn rất đẹp luôn á là dán cái ờ, này cái dán bay hồi dán, đầu à, dán bay hồi đầu hả Ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ấp Tư, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp ha. Thì hiện tại mình đang à, đứng ngay một à, khu vườn mai ha. Khu vườn này rộng lớn cũng chừng khoảng một trăm mấy chục gốc mai các bạn. Đang à, chuẩn bị lặt lá nè thì hiện tại hôm nay đó là ngày 14 âm lịch các bạn thì ờ, người dân mình thì cứ tới Tết ở miền Nam mình là khoảng từ 12 âm lịch là mình tháng 12 mình đã lặt cái mai các bạn thì lặt tới khoảng 14 ờ, 15 lặt trong thời điểm này thì mai sẽ nở rất đẹp nha rồi để ờ, mình sẽ đi một vòng cái khu vườn mai này để review cái khu vườn mai này đẹp này cho các bạn xem ha đó, khu vườn mai này rất rộng lớn nha cả nhà cái nhà hiện tại thì à, đây là cái à, đường vô vườn mai ha, vườn mai nó rộng dài qua tới lúc kia luôn bạn. Thì để mình đi một vòng cái vườn mai này cho các bạn xem nha. Đó. Đây à, thì hiện tại vườn mai này của ông cậu mình, cậu mình Tinh Long. Đó, thì cũng cách nhà mình cũng khoảng hai trăm mét các bạn. Thì mai của mình thì mình lặt xong rồi, mình có mấy cây à, mình lặt xong rồi. Mình thấy ông cậu mình đang lặt mai á, có mướn thợ nữa, tại vườn mai lớn á. Nên phải mướn mướn thợ lặt mai nữa rồi ờ, có thợ làm kiển nữa nè đó thì à, nên mình lại mình quay thấy mai đẹp mình quay cho bạn xem đó cái vườn mai này cũng cỡ một trăm mấy gốc mai à bên đây đã lặt xong nè mình nhìn rất đẹp luôn cả nhà đó vô trầu vô gốc đàng hoàng luôn ha đó rất rất đẹp luôn đó hình nè cái này đã vô gốc rồi nha cả nhà hình rất đẹp luôn á thì à, ông cậu long mình á chủ yếu là trồng mai để à, chơi các bạn trong chứ không có bán nó thì hiện tại đang lặt bên kia kìa ngay bên đây lặt à, lặt rồi hết trơn rồi nó ra hình rất đẹp đó, đây là một cái gốc mai lớn đó. đó cái này mà đợi vài bữa ha từ gần tết là nó nở ờ, ra rất đẹp luôn đó nha đây nè cái này cái này mình không có tưới nha cả nhà tưới là nó sẽ tổ bông liền tại nó ra búp hết trơn rồi nè búp nó ra hết trơn rồi nè đây à, bứng cái chậu cái chậu này à, cái cây này là bứng ra hay trồng chỗ khác đó. đó rất rất là rộng luôn á bên kia có một cái cây xài đang chỗ bông này, rất đẹp cây này là thợ đã sửa rồi nha cả nhà đó Ngay cái chậu này cái chậu này nhìn đẹp quá đó. Đó, cái chậu này cái chậu hai găng tay của mình luôn cả nhà cái mình nó nhìn đẹp quá đó thì à, toàn bộ này cái thấy mình thấy không quá là quá trời nhiều luôn mình quay chắc không hết nó có bên kia cũng một cái chậu bonsai đang cắt ra lấy phôi kìa nha. chậu rất cao Đó. này cái chậu này đã ra bầu này ha ngày lúc trước cái nhà cũ của ông cậu long mình ngay đó đã dời qua đây rồi à, bên đây là mấy chậu này chuẩn bị bứng ra nè vô chọc luôn tại nó gần quá đó. đây có một cái cây khế kiển cái, cái gốc này cũng rất lớn luôn đó. to hay ghen đó. cao khoảng uh, chừng 3 mét này mà khi nó nở ra thì rất là đẹp toàn bộ với bên khu này đã vô chậu đó. này ra hình rất nhiều luôn cái này cái này đã chắc có sữa rồi nè đó đây bên đây nó ra búp quá trời luôn cả nhà mình đi nó hôi quơ ly nè cái này nó có bắp là khoảng ờ, chừng 10 bữa nữa là nó sẽ trổ trổ qua rất đẹp để à, tới chừng lúc nó trổ mình sẽ quay trở lại mình quay cho bạn xem cái à, cái vườn mai này thì hai cái khu này luôn rộng luôn khoảng gần một công các bạn đó đây cái chậu mai này có hình quá trời cái này thì chắc nó tổ lên sẽ nhìn đẹp hơn bên đây góc này cũng rất to luôn Trời ơi, cái chậu này nó bự nè Quá to luôn, mình đứng quay xe ra luôn Đó. Cái gốc này rất là to Cái, cái chậu này nó dòng nó khoảng nhiêu cô Phong? Cái chậu này dòng ờ, nó âm nó khoảng nhiêu? Cái gốc á Hả? 70 hả? Quạnh 70 hả? Nó to ghê luôn Cái này có hình này. bên đây cái chậu ờ, cái gốc này cũng rất là to luôn kia thì đang chuẩn bị vô đất xấu vô mấy cái gốc nữa các bạn Đó, quá trời đẹp cái cây này nó có hình rất đẹp luôn á nó to hoành thì 70 mươi hoành này chắc 80 90 bự hơn cái hoành kia bên kia nhiều cây okay cái nó có cái hình xù với nói chung mình cũng không có chuyên về mai ông cậu mình chỉ đây là một cây mai xù nha đó. cái này vành nó bao nhiêu uh, cậu không cái cây mai xù này vành nó nhiêu ạ à? sáu lòng đó cái này có to lắm à nè xù lên hết trơn nè quay cho các bạn xem nha đó Ồ, cái này mà nó có có tàn nó cái tàn rất đẹp luôn á này chủ yếu là chơi nhà nha các bạn chứ không có không có bán nha đó. thì tết thì sẵn tiện ờ, ông cậu mình đặt lá mai á, mình lên quay cho bạn xem luôn để mình quay qua còn bên kia nữa các bạn cách con mương mà ông cậu mình ờ, đang lặt bệnh á lên qua quay cho các bạn xem nghe ha đó cái vườn mạc rất rất là rộng đây có à, à, một cây à, lộc rừng nè các bạn lộc rừng ở trước thì lộc rừng nó thường thường nó sẽ trổ bông vào ban đêm và rất là đẹp và đây là nhà của ông chủ của mình đó ông chủ cậu long hả <laughs> nay lại lại à, quay cái vườn mai cầu long à, lên à, youtube luôn nha Đó. khi bước vô ngay cổng gào mình sẽ có một cái cái vàng bông trang rất là đẹp bên có một cây xài rất là lâu năm và đây cái bên kia cũng là vườn mai của cầu long nha và bên đây đây thì hiện tại cầu long đang lễ tiến hành lặt lá mai nè đây người lặt chứ vườn lớn lắm lặt không có nổi <laughs> đây bà chủ bà chủ đang lặt nè đó để mình qua mình quay à, những cái chậu à, cái cây mai lớn này cho bạn xem tại bên đây thì lặt đường xong rồi nè đó bên kia thì lặt xong rồi nha mà lặt mấy ngày mới xong à, mà long à, cái này lặt ba ngày rồi ba ngày mới xong ba ngày mà chưa xong à ba ngày chưa xong, à, đây có một cái gốc rất đẹp mà cái lặt lá mai mà lá mai nó phủ ờ, cái gốc luôn á đây lặt xong rồi đó. còn đây là cây mai lớn nhất nè cây mai có cái tàn lớn nhất trong cái khu vườn này cây mai này có hơn bốn năm người lặt rồi chưa sể cây này hoành 80 90 không cô Long bảy mấy hả bởi có cây mai xù đẹp ghê luôn á tôi bác bắt dàn giáo lặt luôn đây là ông chủ ờ, vườn mai nha các bạn thì nhà của ông cậu mình cũng cách nhà mình cũng khoảng 200 mét á sẵn tiện lên quay cho bạn xem luôn đó và cái gốc mai này rất lớn cái tàn à, quá to này tới đây lúc à, tết chắc nó tổ ờ, chắc đẹp lắm ừ. thường thường này nó khoảng à, mấy nó tổ rồi cô long hôm chín chỗ rồi chín hả ừ. cái vườn mai mình đã hết luôn là bao nhiêu bao nhiêu gốc cậu hả ừ, ờ, ờ, sáu bảy chục gốc sáu gốc còn như là thế nhỏ luôn thì là cũng trồng cho mấy hả ở đây có một góc góc mày chắc cũ hết cơ góc này đây nè bên, bên bên kia lên chậu hết trơn ha đây đây chậu đây có cái chậu nè dạ <laughs> sẵn quay ờ, đặt luôn đúng không này có một cái chậu đã lên chậu rồi rất là đẹp luôn đây là các bạn để mình vô mình quay cho các bạn xem nha đây cầu long chủ yếu là chơi kiển thôi chứ không có bán nha đó dạ dạ cái à, cái cái cây này là cái gì vậy long? à, cái lá nhuyễn này là cái gì lá cây à cái tàng hăng hả cần thăng hả ừ. đó, hình nó hình nó đẹp quá trời luôn này có gai nữa còn bên đó là mà mai chứng thủy đúng không ừ, dài phía sau phía sau thì trồng mít nhưng cả nha phía trước thì mình à, trồng mai à. gốc lớn không đó, đây cái gốc mai này nó có hình nè nó xù à mình vẫn có gốc mai xù ghê nó đã nó đẹp ghê đó mấy quýp cây này là cây gì cây đinh tùng hả à. lớn em ra quay cây mai xù cho các bạn xem cây mai này nó xù cái này mà đặt lên chắc nó nó tổ chắc đẹp, đẹp cái này là gỡ gỡ gỡ uống hơn câu cầu lóc ừ rồi mai đẹp quá có bán không trời <laughs> hả để, để chơi không bán không ừ. này lặt ra nhìn nó hình nó đẹp hơn á tại bây giờ còn lá cái này dán bài dán bài hả dán bài ừ. nó có à, nội vườn có cái gốc này là lớn nhất và cái tàn lớn nhất luôn ngày mai nữa xong không cô Long dạ quá trời mai vùng bên này có mấy tôi nghe mấy đề có một cái gốc mai rất lớn luôn trời ơi ôi <laughs> góc này lớn Đây, các bạn nằm ngay à, sát mấy đề nha góc này góc này chắc hoành cũng 70 80 hả góc này cái thàn nó quá trời bự luôn á nằm ngay mấy đìa luôn nó cái tàn rất là lớn Ồ, tàn <laughs> tàn này bự cả tấm điểm <laughs> cái đè này chắc lâu năm á không đó đây nè trời ơi nãy giờ không thấy mai sầu chứ nè ôi ôi mai sầu. đó trời ơi <laughs> nó đã chưa à? đó, cái này thì nó đổ rồi đằng trước thì nó đang có bóp nhìn đẹp á nè bên đây cây cũng may nè đó cây này thì ờ, mới lặt được một số nó ra bóp quá trời luôn các bạn đó bóp này chắc chừng năm sáu bữa nó, nó nở gì Nè, cái mai này nó, nó cái mai này là có hình đẹp nhất nữa đây nè cái mai này nè cái hình nó rất là đẹp luôn á quay sơ một quận cho các bạn xem về bữa trổ bông là quay trở lại quay cái nữa nha quay về bữa mà nó trổ bông là quay tuyệt đẹp luôn á à. dáng này là dáng ờ, cái này cây dáng ba hồi dán, đầu ờ, ba hồi đầu hả cái này đẹp chứ thiệt cái này đẹp thiệt đó rồi mình đi ra sau có quay còn góc nào không còn để cầu Long mình sẽ dẫn mình đi xem một số góc sau giường ở đây thì mai cậu cậu long chơi mai này lâu bao lâu rồi cậu long Bảy năm 7 năm hả mấy cái gốc lần trước làm bao nhiêu lâu rồi hai mấy năm ờ thời, thời ông út luôn phải không đây là một gốc mai nè góc này cũng có là một hình của vẽ nhìn đẹp Ngày mai chứng thủy này một cái màu khóc này lặt hết luôn rồi cũng ngày mai chưa chắc chưa xong rồi tại bên đây nè bên đây còn nhiều gốc lắm nè đây gốc cũ cũ không à dàn sau đang sáu bảy gốc nó nè cái đế bộ đế này nè các bạn đó nhìn thấy không nè để mình zoom lên nhìn rõ nè ồ cái hình nó đẹp cái tàn này lớn này nữa này cũng hình dáng tán dáng đó wow tuyệt vời ôi vậy dạ, dạ, bên đó còn nhóc ờ, nhóc góc luôn à. <laughs> đây còn góc ờ, còn đâu nó không còn còn ừ, còn còn lúc sau luôn hả sao còn hàng ừ. rồi mấy chậu này này cũng lớn nè đó như vậy thì uh, mình đã đi hết à, một vòng cái vườn mai của cậu Long các bạn thì chắc mình cũng ờ, xin phép dừng video ở đây ha thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo thì à, khoảng à, chừng mười mấy ngày nữa mình sẽ trở lại đây mình quay cái vườn mai này tiếp lúc đó thì mai nó sẽ nở thì nhìn sẽ rất đẹp rồi mà các bạn nhớ theo dõi để mình ra video tiếp theo nha hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bye bye